Xin chào toàn thể anh em Đấy, Nhân dịp gần cuối năm đến thì cái nhu cầu đánh bài cao Nên tôi sẽ giới thiệu cái sản phẩm về môn đánh bài mới nhất hiện nay Đó chính là cái iPhone Gold đổi bài Đấy, Đây chính là chiếc điện thoại nhìn nó như điện thoại bình thường luôn Ngoài điện thoại iPhone thì có thể là ví đổi bài này Đấy, Và iPhone có cả màu đen nữa Samsung cũng có luôn iPhone 6, iPhone 7, Samsung Galaxy Tất cả điện thoại đều có thể là đổi được hết những điện thoại này chỉ có chức năng đổi bài thôi không nghe gọi được bởi vì điện thoại nó rẻ mà rẻ rất là rẻ luôn anh em gọi điện thì anh em sẽ biết cái giá của nó rất là rẻ cơ sở một là ở bến xe ra bát cơ sở hai là bến xe miền đông mua hàng là được thử hàng thoải mái cái điện thoại này nó có chức năng là đổi bài có nghĩa là như kiểu anh em đánh bài bốn cây ấy anh em ba cây ở trong tay này một cây trong đây này thì anh em nhìn thấy quân nào xấu thì anh em đổi đấy nên điện thoại có chức năng đổi bài bây giờ tôi tôi thử luôn cho anh em xem này rất là nhanh luôn này cho một cây vào này thì cây khác nó sẽ phóng ra thì cái gì nó nằm bên trong đấy ví, ví dụ như bài anh em có uh, ờ, qk mà anh em thiếu cái gì thì anh em sẽ đổi đấy ví dụ đây là cái bốn thằng hạn nhá mà anh em đang có cây ờ, Q với cây k và cái gì ở bên trong này thì anh em đổi một phát thì nó sẽ ra cái gì rất là nhanh luôn tốc độ là siêu nhanh luôn đấy đây chính là điện thoại đổi bài và khi anh em muốn lấy một cây ra thì anh em sẽ giữ cái này lại này thì cái này nó sẽ phóng ra đấy đây chính là cái điện thoại đổi bài thì ờ, ngoài điện thoại đổi bài ra sẽ còn ví đổi bài đây này ví đổi bài anh thử luôn anh em xem này cho cho một cây vào này một cái khác phóng ra đấy, bởi vì cái này tôi để sẵn ở bên trong rồi rất là nhanh luôn đấy thì khi muốn lấy ra thì cũng giữ như thế sẽ lấy một cây, cây còn lại ra đấy đây là ví đổi bài này đây cũng là ví này loại ví khác này đây là ví màu nâu rồi đấy cũng có chức năng đổi bài tương tự như thế bài hoàn toàn là bình thường đấy, rất là nhanh luôn đấy bí màu đen này cũng thế này đấy rất là nhanh đấy anh em nào có nhu cầu mua hàng thì cứ alo cái này một lần chơi của nó là tầm khoảng 2 ngày xong chơi thì mình lại sạc hết điện lại sạc không phải là đánh được một lần rồi vứt đi mà đánh cả năm luôn đấy, đây chính là những cái công nghệ mới nhất hiện đại nhất của cái năm nay thì anh em nào có nhu cầu mua hàng cứ alo đấy, anh em nào chót thua tha rồi nâm với cảnh nợ lần muốn gỡ thì hãy cứ tìm đến tôi đấy, số điện thoại tôi để trên góc màn hình ấy. thì anh em nào có nhu cầu mua hàng alo cảm ơn anh em đã xem clip